thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch 2022. Chúng ta lại có mặt tại đạo tràng Niệm Phật Cư Sĩ Lâm, Đại Hồng Tín để tiến tu một ngày niệm Phật an lạc. Hôm nay đại chúng được ngồi trên ghế thính pháp thay vì mỗi khi chúng ta ngồi dưới tọa cụ những lần mà quý vị ngồi dưới tọa cụ á sư cô thấy ngồi không được yên bởi vì chắc có lẽ là quý vị phần đông là chưa quen ngồi trong tư thế bán già hoặc kiết già à, cho nên mình ngồi khoảng 15-20 à, phút là đau chân Sư cô ở trên này nói chuyện với quý vị Khi nhìn thấy quý vị đau chân Sư cô cảm thấy rất là sốt Cho nên nhiều khi muốn nói nhiều hơn nữa Nhưng mà đành phải dừng lại Sư cô mới đem cái việc này nói với chị Quảng Dung Thì chị Quảng Dung phát tâm mua ghế để cúng dường cho đại chúng ngồi mà để cho mọi người được à, bớt đau chân ngồi nghe pháp được chánh niệm à, cho nên hôm nay chúng ta được ngồi trên ghế để mà thính pháp khi ngồi trên ghế thì chúng ta khởi một cái niệm gì mỗi khi mà ngồi xuống công phu chúng ta đều đọc một bài kệ đó là thẳng người ngồi ngay nguyện cho chúng sinh ngồi tòa bồ đề tâm không đấm trước đó là bình thường khi chúng ta ngồi dưới tòa cụ chúng ta đọc cái bài kệ như vậy để để làm gì để nhắc chúng ta là khi chúng ta ngồi trên cái tòa cụ này là như là mình đang ngồi dưới tòa bồ đề <clears throat> và thân của mình là nó thẳng tâm của mình là chánh niệm và từ bỏ mọi sự chấp trước gọi là đoan tọa và tâm không chấp trước à. thì hôm nay thay vì mình ngồi dưới tọa cụ thì mình ngồi trên cái ghế cho nên chiếc ghế chính là cái tòa của đại chúng Và cái tòa này là để mình ngồi Mình thính Pháp Mình tu tập Cho nên điều đầu tiên chúng ta khởi cái niệm đó là Tâm không dính mắc Là không chấp trước Và ý tưởng này trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng dạy hả? Ở trong phẩm An Lạc Hạnh đó Phẩm 14 Đức Phật dạy rằng một người tu hành an lạc là có ba cái yếu tố đó chính là tâm đại từ đại bi tu cái hạnh là đại từ đại bi khi chúng ta mặc cái y của như lai thì phải khởi lên niệm nhu hòa nhẫn nhục và khi chúng ta ngồi lên cái tòa của như lai thì là phải khởi niệm quán tưởng nhất thiết pháp không đấy tòa như lai là nhất thiết pháp không cho nên là hành giả ngồi trên tòa tâm phải không vướng mắc và một câu hỏi mình có thể đặt ra là vì sao mình ngồi trên tòa như lai nhất thiết pháp không thì tâm của mình sẽ không khởi niệm dính mắc hay còn gọi là niệm chấp trước thật ra đây là ý tưởng về nhất thiết pháp không nhất thiết pháp không là nói về cái lý duyên khởi của vạn pháp à, tại vì mọi pháp hiện hữu trên vũ trụ này nó không phải là do một nhân duyên mà tạo thành mà phải kết hợp nhiều nhân duyên lại mới tạo thành một pháp à. cho nên đức phật dạy rằng cái này có thì cái kia có cái này không thì cái kia không hay còn gọi là cái này diệt thì cái kia diệt à, đó là nói về lý duyên sinh của vạn pháp bởi vì không phải do một nhân duyên mà tạo thành mà phải kết hợp nhiều nhân duyên lại mới tạo thành một pháp cho nên pháp đó nó không có một chủ thể nhất định hay còn gọi là cố định à bởi vì cái tánh của nó không phải là một mà do nhiều yếu tố hiệp thành cho nên nó đâu có một cái thể tướng thể tánh cố định à, chính vì vậy mà mình nói nó là một thể tánh trống rỗng một thể tánh không bởi vì kết hợp nhiều nhân duyên lại với nhau mới tạo thành cái pháp đó tôi ví dụ như là bây giờ mình thấy một cái miếng đậu hũ à, nếu người bình thường khi ta nhìn vào thì ta thấy đây là miếng đậu hũ nhưng mà nếu mình nhìn qua con mắt của người tu tập hiểu được lý duyên sinh hiểu được nhất thiết pháp là không thì người ta thấy đây không phải là miếng đậu hũ mà nó là một hợp thể gồm có đậu nành gồm có nước gồm có công người trồng trọt gồm có lửa gồm có đất gồm có gió gồm có chủng chủng nhân duyên và đương nhiên là có con người tạo tác ra cái biến độ hữu này chẳng qua là mình tạm mượn cái danh là miếng đậu hũ để đặt tên cho nó mà thôi chứ thật sự ra là nó do nhiều nguyên nhân và yếu tố hợp thành còn đối với bản thân chúng ta cũng vậy nếu như chúng ta nghĩ thân thể này của mình nó là thật có nó là chủ thể của mình nó là ngã thì điều đó chúng ta cũng không phải nhìn nhận trên góc độ của nhất thiết pháp không à. bởi vì sao bởi vì nếu thân này là thật có nó là chủ tể là bản ngã nó là của mình thì mình phải chi phối được nó bởi vì cái từ ngã là có nghĩa là chủ tể mình có thể chi phối được làm chủ được thì mới gọi là ngã nhưng mà thật chất cái thân này của mình thì mình không thể làm chủ được nó bởi vì đâu có ai làm chủ được cái sự lão hóa của thân thể cũng khai không có ai làm chủ được à, mình bảo nó là không bệnh không già rồi không chết ha phải không à, cho nên cái thân này nó cũng tùy nhân duyên mà có và cũng tùy nhân duyên mà mà diệt à, cái có là sao là do hợp thể từ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức à, khi năm yếu tố này hợp thành thì nó thành cái thân của chúng ta có đầy đủ vật chất và tinh thần khi năm yếu tố này tan rã hủy diệt thì thân này cũng không còn đó. Dạ. À, dạ, cho nên mình hiểu được nhất thiết pháp không thì mình sẽ không khởi tâm tham đắm vướng mắc vướng bận vào bất cứ một pháp nào như vậy thì tâm mình sẽ được rỗng không và khi mình ngồi trên cái tòa này thì thì mình mới tu tập có hiệu quả cho nên mỗi khi ngồi trên cái cái ghế này thì mình đang quán tưởng là mình đang ngồi trên cái tòa của Như Lai và thể nghiệm được nhất thiết pháp không. À. Ngài Long Thọ Bồ Tát trong Trung Luận Quán có một bài kệ rất là nổi tiếng nói về nhất thiết pháp không. Đại sư trình bày là Nhân duyên sở sanh pháp Ngã thuyết thị không in duyên sổ sinh pháp ổ số chỉ sư không có nghĩa là tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ vạn hữu này đều do nhân duyên hòa hợp mà tạo thành cho nên gọi là in duyên sổ sinh pháp bởi vì nhiều nhân duyên tạo thành cho nên không có một cái chủ thể cố định bởi vì không có một cái chủ thể cố định cho nên mình tạm gọi nó là pháp này là thể tánh nó là là không à, cho nên nói về không là ý nghĩa không phải là không có một cái gì cả mà thể hiện trên cái tinh thần là hòa hợp của trùng trùng nhân duyên à, cho nên câu thứ hai ngài long thọ mới nói rằng ùa xua chỉ sư không không không phải là không có mà không ở đây là nhân duyên hòa hợp do nhân duyên hòa hợp thì pháp này thành thì do nhân duyên tan rã pháp này tan rã cho nên khi mình hiểu được cái điều đó à, mình gặp bất cứ điều gì trong cuộc sống mình có thể nhẹ nhàng mình bước qua ví dụ như đôi khi mình gặp một cái chuyện buồn gì đó đúng không à, à nếu người không hiểu thì mình cứ ôm cái nỗi buồn ôm cái nỗi sầu đó mình đi qua ngày này qua ngày khác ừ. nhưng mà chúng ta hiểu rằng nỗi buồn nào rồi nó cũng sẽ qua phải không à, bởi vì nỗi buồn hôm nay là cũng là nhân duyên hòa hợp à, khi nhân duyên nó tan rã thì nỗi buồn nó qua đi và ở trong cái vòng xoáy của trùng trùng duyên khởi đó mình an nhiên bước ra khỏi cái vòng xoáy của nhị nguyên thì mình sống có lẽ được an lạc hơn và niềm vui cũng vậy những người tu tập nếu một người tu tập hiểu được nhân duyên sở sanh pháp thì đôi khi mình vui nhưng mình thấy là vui đó rồi cũng có khi mình buồn à, cho nên ở đời mà có sanh thì có có chết có buồn thì có có vui có giàu thì có có nghèo đó là cái thật tướng của vạn pháp à, phàm là pháp đều phải chi phối bởi hai cái nguyên lý đối lập nhau gọi là nhị nguyên à, bây giờ mình thể hiện được tòa như lai là nhất thiết pháp không mình bước ra cái vòng xoáy của nhị nguyên như vậy thì mình sẽ được an nhiên tự tại à, cho nên hôm nay ngồi trên cái ghế này mình quán tưởng à, cái điều đó thì sư cô nghĩ rằng mình rất hạnh phúc khi được ngồi trên chiếc ghế này và đây là sư cô phân tích ở trên khía cạnh về Phật pháp chứ còn ở thế gian thì sao chiếc ghế nó cũng là một vấn đề để chúng ta tìm hiểu bởi vì chiếc ghế sẽ mang lại cho người ta cái điều gì mang lại cho người ta danh vọng và lợi dưỡng à, mà ở thế gian này cái gì mà danh vọng và lời dưỡng thì ai cũng là ưa thích à, quý vị đừng nghĩ rằng người thế gian mới ham thích danh vọng và địa vị ha. kể cả người cư sĩ hoặc là người tu sĩ như chúng ta đôi khi cũng bị đó chi phối đại sư liên trì là tổ của tông tịnh độ khi ngài nghe danh hòa thượng biến dung bên rộng ta phải sinh là một bậc cao tăng thạc đức ngài mới tìm đến đạo tràng của hòa thượng biến dung để mà thọ pháp vì khởi cái lòng cung kính được nghe pháp cho nên ngài phát nguyện là tam bộ nhất bái à, để lại lên đạo tràng của hòa thượng biến dung là dạ, đi ba bước thì lại xuống một lại gọi là tam bộ nhất bái để tỏ cái lòng thành kính cung kính của mình đối với hòa thượng biến dung và cũng để tỏ cái lòng là cung kính pháp nên mới thể hiện ra cái hành nguyện là đi ba bước lạy xuống một bước à. đó là cái sự cung kính pháp đối với người xưa còn chúng ta bây giờ thì quý vị thấy đó rất là phương tiện à, chúng ta chỉ cần mở cái kênh youtube lên thì chúng ta xem tất cả những bài giảng chúng ta xem được mọi thứ trên đời muốn nghe đề tài gì cũng có thích nghe người nào giảng rất là phương tiện là chính cái cái phương tiện đó mà mình, mình không khởi cái lòng cung kính bởi vì là bây giờ là ngồi cũng là nghe pháp được ăn cơm quý vị cũng mở lên nghe được nằm quý vị cũng mở lên nghe được thậm chí là đi ngủ cũng mở lên nghe được à, cho nên là nhiều khi phương tiện quá là chúng ta tùy tiện mà tùy tiện thì cái tâm mình không thể nào mà khởi cái cái lòng cung kính đối với pháp à, mà tâm không khởi lòng cung kính đối với pháp thì chúng ta khó lòng mà được tương ưng với cái pháp đó tổ ấn quang dạy rằng à, người đời nay không có lòng thành kính đối với pháp cho nên nghe nhiều nhưng mà không đem lại lợi ích gì tại vì nghe nhiều mà không khởi lòng cung kính đối với pháp thì đâu thấy là cái pháp đó là cái pháp vi diệu và Phật dạy là nhân thân năng đất, à, Phật pháp năng phùng con người làm được thân người là khó Phật pháp nghe được là khó trong khó bây giờ chúng ta nghe pháp rất là dễ nghe lúc nào cũng nghe được ở đâu cũng nghe được rất là nhiều cho nên là vô tình là không có khởi tâm thành kính mà chư tổ dạy rằng một phần thành kính thì một phần thành tựu à, mình có 10 phần thành kính thì đương nhiên mình được 10 phần thành tựu đại sư liên trì đã làm được điều đó cho nên ngài đi ba bước lại một lạy khi lại đến đạo tràng của hòa thượng biến dung thì ngài quỳ trước cửa để mà thỉnh pháp ngài bạch với hòa thượng biến dung là bạch với hòa thượng con nay vì pháp mà đến đây xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con vài lời để con lấy đó mà tu tập hòa thượng à, biến dung khai thị có một câu bổ giao quỷ miễn quẩn ly dạng chi phiên có nghĩa là ông đừng vì danh vọng và lợi dưỡng lừa gạt khi nghe câu nói như vậy thì đại sư liên trì toát mồ hôi gọi là chân han và bắt đầu là ông khóc màn miên liễu lê ông quỳ đã ông khóc cảm động khóc tại vì nói trúng cái tâm ý của đại sư những người chung quanh khi nghe cái câu mà hòa thượng biến dung khai thị đó thì người ta lại cười phá lên à, người ta bảo rằng hòa thượng biến dung nói một câu quá sức là đơn giản ông đừng để danh vọng lợi dưỡng lừa gạt đâu có gì đâu mà cao thâm ông này vì cầu pháp mà cực khổ tám bộ nhất bái lên đây để nghe được một câu quá sức là đơn giản như vậy thì uổng công à. Và Đại sư Biến Dung này cũng không có gì để mà thâm sâu Phật Pháp. Những người xung quanh cười phá lên. À, lời dạy quá rất là đơn giản, không có gì là diệu ý sâu xa. Xin hỏi đại chúng câu nói này nó khó hay là dễ, nó cạn hay là nó sâu? À, sâu ở khía cạnh nào mà cạn ở khía cạnh nào? À, lời dạy này là nói thì rất là dễ và nghe thì nó là cạn nhưng mà để thực hành được thì không phải là điều dễ à. Dạ. phải không đại sư liên trì khi nghe được lời dạy này tâm của ngài rất là cảm động bởi vì ngài hiểu được cái nguyên nhân vì sao bây giờ mình đang chịu khổ vì sao bây giờ mình còn trầm luân và nếu không khéo thì mình mãn kiếp này có thể là đi thọ sanh ở tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh là nguyên nhân là do danh vọng và lợi dưỡng nó làm mờ đi ý chí của người tu hành cũng một phần là do hợp với căn cơ cũng một phần là ngài có một cái tâm muốn tu đạt được cái quả xuất thế muốn thoát khỏi cái sự trói buộc à, của vòng xoáy tham sân và si thứ hai nữa là ngài có cái tâm cung kính pháp à, mà hễ mình thành kính đến một, một mức độ cao tột nghe một lời pháp mà phù hợp với tâm ý của mình tự nhiên là mình chấn động à, và mình theo cái lời đó mà thực hành thì gọi là kim chỉ nam còn bây giờ chúng ta là đối với pháp thì không có khởi tâm cung kính tại vì mình nghe được những lời pháp quá dễ dàng nhưng mà ở đời như vậy đó cái gì nó cũng có cái giá của nó à, Cho nên trở lại chiếc vấn đề là chiếc ghế. Khi ngồi trên chiếc ghế này, chúng ta phải hiểu về mặt thế gian là không khéo là mình bị dính mắc vào trong cái vòng xoáy của danh vọng và lời dưỡng à, mình tham lắm nếu một người muốn tu đạo xuất thế muốn thật sự tu hành thì mình phải chuyển sang cái ý thứ hai là khi ngồi trên chiếc ghế này mình đang nghĩ là mình ngồi trên một cái tòa của Như Lai à, mình khế hợp vào nhất thiết pháp không để tâm mình không dính mắt đó là ý nhân duyên hôm nay đạo tràng được ngồi trên chiếc ghế thính pháp mà sư cô có đôi lời chia sẻ với đại chúng như vậy.